bảo hành lại cho khách hiệu là Rinnai đây model là KGM 66 660 VCT thì bếp này ban đầu khách nói ở bếp bên phải á bếp bên phải này bật lên buông ra là tắt thì đây bây giờ nó đã hoạt động bình thường nè buông ra khách báo buông tay nhấn nút buông ra là tắt thì bây giờ đã xử lý sửa chữa bình thường bếp nướng hoạt động bình thường này, đây nướng hoạt động bình thường bếp bên à, trái và cũng hoạt động bình thường đây thì những phím chức năng của nó đây nhiệt độ chiên rang xào đồ khô hoạt động những phím chức năng đều à, hoạt động tốt chỉ có bếp bên phải là buông ra là tắt thôi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 thứ nhất nó có cái tính năng an toàn là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi gió thổi tắt lửa và tiết kiệm ga hơn so với bếp ga Việt Nam như gia đình tôi thì có 4 người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga giá là 330 tôi ờ, sử dụng được hơn 2 tháng thì bếp này tôi đã xử lý ờ, lại cho khách xong hoàn thiện nè